Hello hello, xin chào tất cả mọi người. À, chào tất cả mọi người đến với buổi chia sẻ à, bí mật là ứng dụng thực tiễn trong VSA trong à, phần à, tạo đỉnh của cổ phiếu cũng như là thị trường chung. À, vì sao chúng ta cần phải biết được cái bí mật này? Bởi vì à, trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì để biết được cái thời điểm bán ra đó là phần cực kỳ khó và nó gần như là khó nhất trong cái việc đầu tư chứng khoán chúng ta. Thực ra ở đây mọi người đều biết là trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì cái phần à, bán là phần khó rất nhiều so với phần mua à, tuy nhiên thì để làm sao chúng ta biết được nhận ra đâu là đỉnh của một cổ phiếu đâu là cái thời điểm mà chúng ta cần bán ra thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn một cái phần à, đó là làm sao để chúng ta biết được à, khi ứng dụng vào VSA tức là ứng dụng về phân tích kỹ thuật trong cái trường phái phân tích VSA vào đỉnh của cổ phiếu cũng như là bất cứ lĩnh vực nào như là đầu tư ờ, forex, đầu tư ờ, vàng, đầu tư phái sinh. Tất cả những ứng dụng này trong VSA có thể là sử dụng được hết trong những cái à, lĩnh vực mà chúng ta vừa nói ở trên. À, tuy nhiên trước mắt thì chúng ta hết chúng ta sẽ cần phải à, nói về tâm lý đầu tư trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán là gì ạ? Các bạn biết là trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì các bạn biết rằng là cái tầm phần tâm lý là cái phần cực kỳ quan trọng à, cách đây một vài hôm tôi đã chia sẻ à, với quý vị các bạn à, tâm lý là gì ạ vì sao chúng ta lại phải quản lý tâm lý quản lý cảm xúc của chúng ta trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy à, vì cái yếu tố nào dẫn đến cái cảm xúc của chúng ta cái cảm xúc chúng ta nó được uh, tạo ra bởi rất nhiều lần chúng ta à, bị thua lỗ chúng ta không biết nguyên nhân vì sao chúng ta bị thua lỗ rất nhiều lần chúng ta thành công chúng ta không biết nguyên nhân vì sao chúng ta thành công và những cái quá trình đó nó lặp đi lặp lại hết chu kỳ này qua chu kỳ khác và sau đó chúng ta không tin vào chính bản thân chúng ta và khi chúng ta không tin vào chính bản thân chúng ta đặc biệt là chúng ta bị à, dấu ấn lớn nhất đó là cái cảm xúc nó bị neo vào trong cái tiềm thức chúng ta nó neo vào trong tiềm thức chúng ta nên khi mà thị trường lúc nào nó xuất hiện những cái cơ hội nó lại bùng phát và đó chính là tâm lý để giải quyết được tâm lý trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì không có một cái điều gì khác là chúng ta phải hiểu bản chất của cái sự vận động cổ phiếu chúng ta phải hiểu được bản chất của sự vận động cổ phiếu trước khi chúng ta mới xử lý được tâm lý vậy nếu các bạn muốn xử lý tâm lý thì các bạn phải nắm rõ được là chúng ta bị thua lỗ là chúng ta nguyên nhân nào tạo ra thua lỗ và chúng ta phải nhận diện ra cái đặc điểm chúng ta bị thua lỗ ok các bạn hiểu rõ không ạ à, chẳng hạn như các bạn đang thấy là tôi đang chia sẻ một cái biểu đồ ở đây ạ các bạn nhìn thấy không ạ đây là một cái biểu đồ à, một quá trình đạt đỉnh của một cổ phiếu hay là các bạn biết là cái cổ phiếu nào đó nó đang bị yếu hoặc là nó đang có tín hiệu phân phối bán ra nếu các bạn không nhận rõ được thì các bạn có thể sử dụng những cái uh, quá trình phân tích kỹ thuật hoặc là sử dụng rất nhiều các công cụ khác của các bạn dẫn đến tình trạng là các bạn À, không tin vào nó nữa khi mà khi các bạn không tin vào nó nữa thì đó là nguyên nhân dẫn đến cái tâm lý của bạn trong lĩnh vực đầu tư nên ở đây các bạn cần phải nhận diện ra được thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng trong VSA tại vì trong VSA các bạn sẽ thấy được là nó có rất nhiều cái uh, góc ứng dụng khác nhau nhưng đây là một cái phần mà các bạn có thể nhận biết được qua một vài cái ứng dụng nhỏ như này đầu tiên các bạn thấy là một quá trình đi lên được chưa? Một quá trình đi lên, các bạn quan sát đây một cái biểu đồ đạt đỉnh. Thì trong cái biểu đồ đỉnh các bạn biết là cái phần vôn ở đây chúng ta đang nói là cái phần vôn ở à, phần khối lượng là cái phần cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bởi vì các nhà đầu tư hay là nhà cái họ cần phải khối lượng hay là cần uh, thể hiện uh, cái sự phân phối của họ dựa trên khối lượng. Uh, cái sự uh, tham gia vào hay chúng ta gọi là tích lũy của họ tiếp tục đi lên hay không nó cũng đều dựa trên khối lượng và chính cái khối lượng này nó sẽ quyết định cho cái cổ phiếu chúng ta tiếp tục đi lên hay đi xuống tiếp tục là có điều chỉnh hay không các bạn hiểu không ạ nó có thể quyết định các bạn điều chỉnh hay không thì đây là một cái cái biểu đồ tổng quát để các bạn có thể hiểu rõ kể cả những cái bạn mới bắt đầu đầu tư hoặc là chưa có kinh nghiệm đều có thể hiểu biểu đồ này ở đây các bạn nhìn thấy này tôi đang chia sẻ các bạn đó là một quá trình đi lên khi mà một quá trình đi lên ở giai đoạn đầu tiên thì các bạn thấy là von nó là 100 bao nhiêu 115 tức là tương ứng là đây đây là cái von đầu tiên cái khối lượng đầu tiên trong cái đợt đi lên sau cái cái khối lượng đầu tiên thì các bạn thấy là nó đã có sự điều chỉnh à, một cái về một cái mức độ nào đó thì các bạn sẽ thấy là trong quá trình điều chỉnh này cổ phiếu lại tiếp tục đi lên lần hai Như lần hai thì các bạn thấy là von bắt đầu có sự uh, suy giảm rất nhiều thì các bạn có thể hiểu rằng là khi mà một cổ phiếu bao giờ nó phải dựa vào một cái quy luật quan trọng nhất trong quá trình đầu tư đó là quy luật cung cầu quy luật cung cầu đó là quy luật về khối lượng và quy luật về giá vậy nếu mà khối lượng giảm mà giá có thể là chúng ta thấy là giá có thể vượt đỉnh thì chúng ta thấy là uh, cầu đang yếu đi ạ đúng không cầu đang yếu đi hoặc là khi mà khối lượng mà chỉ đạt ở cái phần đỉnh cũ mà chúng ta thấy là cầu không có tham gia vào thì thường nó sẽ có những đợt điều chỉnh tiếp theo vì sao nó lại có những đợt điều chỉnh tiếp theo để nó tiếp tục tích lũy cổ phiếu ạ để tiếp tục tích lũy cổ phiếu nhưng sau những cái quá trình tích lũy cổ phiếu ở đây chúng ta thấy là có thể có những đợt nó điều chỉnh sâu hơn tuy nhiên thì nó lại có tiếp tục hồi phục tiếp theo vậy rất nhiều quá trình hồi phục liên tục như này mà cái lượng cầu có xu hướng giảm đi tức là cái khối lượng ở đây chúng ta thấy là càng ngày càng giảm đi nó cho chúng ta thấy là cổ phiếu này không có cái lượng nhà đầu tư tổ chức hay là nhà đầu tư lớn tham gia vào. Nên chính vì vậy khi mà các bạn gặp những cái cổ phiếu trong tình trạng này trên biểu đồ ngày, trên biểu đồ tuần hoặc là trên cái biểu đồ giờ hoặc là phút thì các bạn phải nhận ra đó là cái sự yếu đi. Tức là cái cổ phiếu này đang yếu đi dần và lúc đó chúng ta cần phải xử lý đó là chúng ta bán ra khi mà cái khối lượng ở trong những cái đợt uh, phục hồi đó thậm chí là vượt đỉnh các bạn nhìn thấy không đây là quá trình vượt đỉnh khối lượng của nó ở trong đợt này nó ra giảm bao nhiêu là 8,7 phần trăm các bạn thấy khối lượng tức là gần 10 phần trăm ạ ở đây nó là một cái cái khối lượng rất là lớn khi mà so với lúc đầu nó đã giảm rất mạnh vậy nếu các bạn giảm 10 15 phần trăm thì sao hoặc là nhiều hơn nữa thì sao thì lúc đó chúng ta cần phải bán gấp được chưa lúc đó chúng ta phải gấp nhưng tuy nhiên trên thị trường á trên thị trường mọi người lại không làm như vậy mọi người không làm như vậy bởi vì các bạn biết vì sao chúng ta lại không làm như vậy không ạ các bạn biết vì sao đa phần lớn mọi người lại không làm như vậy và mọi người chỉ quan tâm đến là quá trình vượt đỉnh, đấy chưa? Chúng ta quan tâm vượt đỉnh hoặc là chúng ta chỉ quan tâm đến gì ạ? Đến những cái chỉ báo hay là indicator. Vậy khi mà các bạn quan tâm đến chỉ báo thì đầu tiên các bạn sẽ thấy được là phần lớn các chỉ báo nó bỏ qua như phần vôn, phần khối lượng. Đấy, bỏ qua những phần khối lượng. Mà khi nó bỏ qua phần khối lượng thì các bạn biết điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là các bạn sẽ không biết là cái lực mua của các nhà đầu tư lớn đang tham gia nhiều hay ít. Các bạn không biết là thực sự cổ phiếu đang phân phối hay đang tích lũy. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là những cái chỉ báo về uh, giá thì bao giờ những cái phần mà nó tăng này, giả sử như phần tăng này có thể RSI nó đang là có một sức mạnh tương đối lớn. Tức là nó đang đạt tiêu chuẩn của bạn. MACD nó có thể đang đạt tiêu chuẩn của bạn À, có thể nến đang là tiêu chuẩn của bạn, có thể những tín hiệu như là Ichimoku hoặc là rất nhiều tín hiệu khác nó đạt tiêu chuẩn của bạn khi mà các bạn chỉ tập trung vào cái phần giá. Bạn hiểu không? Chỉ tập trung vào vấn đề giá và chính cái điều này các nhà cái họ nắm bắt rõ được cái cái tín hiệu như này và đây là cái nguyên nhân họ hay làm giá. Nhưng khi các bạn biết rằng là cái khối lượng ở đây này nó là cái phần quan trọng nhất và nó phản ánh toàn bộ cái quy trình của nhà đầu tư lớn hay là nhà cái trong lĩnh vực đầu tư thì các bạn sẽ thấy được là, là đây là một phần không thể thiếu được trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và các bạn sẽ nhận biết được thời điểm nào là thời điểm mà các bạn sẽ có thể thoát ra khỏi thị trường khi mà cái khối lượng bắt đầu nó có xuống giảm giảm dần à, nó còn một cái tín hiệu thứ hai đó là các bạn thấy là trong những cái đợt gọi chúng ta gọi là tích lũy ở đây ạ, các bạn sẽ thấy được trong quá trình tích lũy thì khối lượng giảm dần thì điều gì nó xảy ra khi mà các bạn nhận biết được trong quá trình tích lũy ạ, nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra nếu trường hợp xảy ra là những cái biến động lớn và vượt qua đỉnh von nhỏ những cái trường hợp thứ hai đó là những cái biên độ này bắt đầu giảm dần và khối lượng cạn kiệt các bạn nhớ nhá khối lượng cạn kiệt và biên độ giảm dần thì đây cũng là một cái quá trình tích lũy để vượt qua đỉnh như phần này chúng tôi sẽ chia sẻ ở phần sau tại vì trong cái này tôi chỉ muốn nói các bạn là những cái quá trình vượt đỉnh lần thứ nhất không qua lần thứ hai không qua lần thứ ba không qua thì những cái lần này với khối lượng giảm dần cho chúng ta biết là cổ phiếu đang yếu dần đi ạ khi mà cổ phiếu đang yếu dần đi thì thay vì chúng ta nắm giữ thì chúng ta có thể bán bớt nó ra hoặc là chúng ta có thể rút ra khi nào mà cổ phiếu bắt đầu tích lũy lại và vượt qua với khối lượng tăng khoảng 50 thậm chí 100% lúc đó chúng ta mới mua vào sao nên trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có những trường hợp đó là trường hợp à, phân phối và trường hợp tái tích lũy các bạn phải nhận rõ được khi nào là phân phối và khi nào là tái tích lũy thì ở trong trường hợp này tôi đang nói với các bạn đó là trường hợp về phân phối ạ các bạn hiểu rõ ạ đó là trường hợp về phân phối thì một cổ phiếu khi mà ở đây các bạn thấy là trong quá trình tích lũy mà nó chạy hết một chu kỳ đây chúng ta gọi là chu kỳ ở ờ, trong cái chu kỳ này trong cái biểu đồ này tôi muốn nhấn mạnh các bạn đó là cái bổ biểu đồ ờ, phân phối của một cái cổ phiếu trong quá trình tạo đỉnh có hiểu nhá đó là cổ phiếu phân phối cổ phiếu trong quá trình tạo đỉnh thì ờ, nó sẽ có chia làm bốn cái giai đoạn khác nhau giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C và giai đoạn D thậm chí là giai đoạn DE là giai đoạn mà cổ phiếu giảm rất mạnh vậy các bạn khi các bạn đầu tư thì các bạn biết là các bạn đang đứng ở giai đoạn nào các bạn biết phải mình đang ở giai đoạn nào có rất nhiều người khi mà chúng ta không biết ở giai đoạn nào mà chúng ta mua cổ phiếu theo cảm hứng hoặc là theo những cái tín hiệu thì đây là một cái mà chúng ta gọi là đầu tư mang tính chất là rủi ro rất lớn bởi vì chúng ta không nhận diện ra nó ở giai đoạn nào thì rõ ràng tâm lý của chúng ta ở mỗi giai đoạn là nó khác nhau ạ giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà chúng ta thấy là biến động rất mạnh đó là giai đoạn chạy nước rút chúng ta thấy là cổ phiếu lao dốc rất mạnh sau đó lại hồi phục ngay và giai đoạn này nó biến động rất lớn giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà chúng ta thấy là giai đoạn tái tích lũy thì trong giai đoạn tái tích lũy này có rất nhiều cổ phiếu sẽ tái tích lũy và tiếp tục đi lên ở một chu kỳ uh, tiếp theo đó là những cái chu kỳ mà tăng rất mạnh và thường là chúng ta sẽ bán xong thì cổ phiếu tăng rất mạnh và giai đoạn thứ ba là giai đoạn chúng ta có thể là giai đoạn chạy nốt chu kỳ và giai đoạn thứ tư là bắt đầu phân phối và giai đoạn thứ năm là giai đoạn giảm rất mạnh thì ở đây tôi tập trung cho các bạn đó là cái giai đoạn này chúng ta giai đoạn phân phối cho những cổ phiếu thì khi mà các bạn thấy các cổ phiếu biến động thì các bạn thấy ở đây là giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sẽ quan sát là những cái khối lượng ở những cái đợt sau này này nó giảm hay là nó tăng nếu khối lượng giảm các bạn nhớ nhá nếu khối lượng giảm thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó sẽ là tái tích lũy được chưa trường hợp thứ nhất là tái tích lũy và cổ phiếu sau khi vượt thoát ra cái vùng này này vùng bứt phá này là cổ phiếu tăng rất mạnh còn trường hợp thứ hai là trường hợp phân phối thì những cái giai đoạn chúng ta gọi là test đấy chúng ta dạng test đỉnh này nó sẽ có khối lượng giảm dần và đặc biệt là sau khi nó tích lũy ở trong thời gian ngắn và nó có xu hướng vượt đỉnh các bạn nhớ nhá xu hướng vượt đỉnh hay chúng ta gọi là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ thì thường những giai đoạn này khối lượng rất thấp ạ và rất nhiều người khi mà mua khi mà cổ phiếu vượt đỉnh ở đây và sau đó chúng ta không nhận biết ra được và cổ phiếu giảm rất mạnh Tuy nhiên ở trong chương trình này thì ờ, tôi không thể nào chia sẻ cho các bạn chi tiết từng cái phần này một mà chúng tôi chỉ cho các bạn nhìn về một cái tổng quan được chưa tổng quan về các giai đoạn của một cổ phiếu vậy khi mà các bạn nhìn thấy cái giai đoạn cuối của một chu kỳ này các bạn nhận diện xem đây là giai đoạn bứt phá đi lên tiếp hay là đây là giai đoạn mà uh, chuẩn bị kết thúc chu kỳ khi mà giai đoạn chuẩn bị kết thúc chu kỳ này thì có một số nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường một số lần trước các bạn mua có thể thành công nhưng một số lần sau các bạn vì không hiểu rõ này các bạn có thể trả giá rất đắt và phần lớn chúng ta bị khánh kiệt hay là bị bị cháy tài khoản bởi vì chúng ta không nắm rõ được cái cái chu kỳ này và chính đây chính là nguyên nhân dẫn đến tâm lý của phần lớn các nhà đầu tư chúng ta các bạn hiểu không ạ đó là nguyên nhân dẫn đến phần lớn à, các nhà tâm lý của nhà đầu tư chúng ta vậy khi mà các bạn ứng dụng thực tế thì các bạn có thể hiểu rõ một điều này này trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì các bạn sẽ có rất nhiều các cổ phiếu uh, nó cũng biến động theo kiểu dạng này giả sử các bạn sẽ quan sát vào cổ phiếu HCM năm 2017 các bạn sẽ thấy được nó sẽ có những cái giai đoạn giống như tôi chia sẻ và phần lớn các bạn mua những cổ phiếu này ở thời điểm này thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ có những cái đợt uh, lợi nhuận tuy rằng cái khoảng thời gian lợi nhuận của bạn không nhiều lắm và sau đó cổ phiếu sẽ giảm đi rất mạnh và các bạn có thể bị thua lỗ nhưng rất nhiều ít người sẽ nhận biết được thời điểm này để các bạn bán ra và các bạn sẽ có cái góc nhìn nó mang tính chất là khác nhau khi mà những cái cổ phiếu dạng như này sau khi các bạn bán ra đây chẳng hạn thế bán ra nó cũng giống như vậy và cổ phiếu này tiếp tục lên đến 50 thậm chí lên 100% trong những giai đoạn tiếp theo bởi vì các bạn không nhận biết được cái giai đoạn nào là cổ phiếu tiếp tục lên cái giai đoạn nào là cổ phiếu bắt đầu đạt đỉnh bởi vì cái phần khối lượng chúng ta nhớ là cái phần khối lượng ở đây là phần cực kỳ quan trọng để biết được là những cái điểm nhấn hay là cái điểm test này nó là thực tế nó là quá trình tái tích lũy hay là quá trình phân phối nên khi các bạn mua một cổ phiếu như là chúng tôi đang nhìn thấy là cổ phiếu I, IGC chẳng thế nếu những nhà đầu tư không có kinh nghiệm thì các bạn sẽ nhìn thấy là giai đoạn này là dạng gì ạ chạm như thế trong kiến thức các bạn vừa học thì các bạn sẽ thấy đây là một cái quá trình khối lượng rất lớn các bạn nhìn thấy không ạ đây là một cái phiên khối lượng cực kỳ lớn trong quá trình chạy nông rốt ạ các bạn nhìn thấy không ạ tiếp theo các bạn nhìn thấy là cái khối lượng đây bắt đầu có xu hướng giảm đi à, tiếp theo nữa là các bạn sẽ thấy là khối lượng ở đây cũng có xu hướng thấp đi thấp dần đúng không ạ các bạn nhìn thấy không ạ và ở đây các bạn nhìn thấy là so sánh về những cái khối lượng ở vùng phía trên này này các bạn thấy là cổ phiếu bắt đầu cho các bạn một cái phần lợi nhuận nhìn về góc độ nào đó thì các bạn thấy là lợi nhuận khá tốt đúng không nhưng có rất nhiều nhà đầu tư chúng ta sẽ không hiểu là cổ phiếu này tiếp tục đi lên hay là tiếp tục điều chỉnh trong lần này thì với cái quy trình mà tôi chia sẻ cho quý vị các bạn các bạn sẽ nắm rõ được là việc mà cái quá trình vượt đỉnh trên một cái nền tích lũy như này nhưng cái khối lượng bắt đầu có xuống thấp đi ạ hay khối lượng nhỏ đi hoặc là khối lượng tăng các bạn nhớ là khối lượng tăng mà giá lại không tăng tương ứng thì điều gì sẽ diễn ra với cổ phiếu này các bạn nhớ nhé điều gì sẽ diễn ra với cổ phiếu này khi mà những cái đợt bứt phá này cái đợt bứt phá này khối lượng nó ở mức thấp khối lượng ở mức thấp các bạn nhớ vì sao khối lượng mức thấp nên chính vì vậy việc mà chúng ta không biết rõ chúng ta đang ở đâu nó là con dao hai lưỡi của chúng ta và chúng ta sẽ thấy những cổ phiếu như là TH đây là những cổ phiếu tương tự như vậy khi mà những cái giai đoạn này bứt phá đi lên được chưa bứt phá đi lên ở cái giai đoạn cuối này và các bạn không biết đây là giai đoạn cuối của một chu kỳ và rất nhiều người bắt đầu thấy cổ phiếu giá rẻ các bạn mua lên ạ và trong quá trình điều chỉnh bạn nhớ là trong quá trình điều chỉnh với khối lượng lớn như này và cổ phiếu hồi phục ở khối lượng thấp các bạn nhớ nhé hồi phục ở khối lượng thấp thì cơ hội cho các bạn ở trong trường hợp này là như nào các bạn sẽ thấy là các bạn có cơ hội trong trường hợp khi các bạn mua ở vùng này không ạ nhìn quá trình tích lũy là khá đẹp thì các bạn sẽ thấy được cái cơ hội cho chúng ta đang ở đây nhiều ít ạ và chúng ta sẽ có rất nhiều cái cổ phiếu trong thời gian vừa qua các bạn ứng dụng vào các bạn sẽ thấy được là với một cái nền đây các bạn nhìn đấy ạ đây là những cái nền là cái đỉnh và trong quá trình vượt đỉnh các bạn đã thấy có vượt đỉnh chưa khối lượng ở vượt đỉnh này hoặc là nó đã có những tín hiệu phân phối như này các bạn nhìn này khi mà vượt đỉnh không những là không vượt đỉnh mà khối lượng lại thấp thì các bạn có nên bán ra vùng này không ạ các bạn đặt ra là các bạn nên bán ra vùng này không ạ ở đây các bạn đã thấy là cái vùng đỉnh này là cái vùng đỉnh khối lượng rất lớn các bạn nhớ nhé vùng đỉnh khối lượng lớn mà cổ phiếu vượt thoát thứ nhất là khối lượng thấp hai là khối lượng mà kể cả khối lượng cao mà nó không vượt qua được thì điều gì sẽ diễn ra điều gì sẽ diễn ra với cổ phiếu này tương tự như vậy thì các bạn có thể nhận diện ra ở cái vùng này luôn ạ à. đây là một phiên khối lượng lớn nhận diện ra ở vùng này tức là cái khối lượng mà chuẩn bị vượt thoát đây ạ à, nó quá thấp so với cái vùng này thì điều gì sẽ diễn ra các bạn đã biết rồi không phải để các bạn thấy là cái, cái giá nó phải gãy hay hoặc là nó bị cắt cái đường nào hay là vượt qua binh dơ hay là cắt cái đường mà MA 5 a 10 hoặc là các bạn nhìn thấy những cái tín hiệu MACD đấy ạ phải cắt xuống mà ACD các bạn mới bán ra thì lúc đó nó quá muộn rồi lúc đó các bạn quá muộn rồi các bạn chỉ cần quan tâm đến phần khối lượng khi nó vượt đỉnh thôi ạ thì các bạn đã biết được là cái cổ phiếu đó có khả năng đi uh, xa hay là đi gần các bạn hiểu uh, điều này uh, tôi mới nói không ạ các bạn có hiểu điều này không ạ thì uh, trong tất cả trong lĩnh vực đầu tư nếu các bạn nắm rõ điều này thì trong bất cứ chu kỳ nào các bạn có thể nhận ra được đỉnh của cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ Vietcombank các bạn sẽ thấy được trong lúc mà tạo đỉnh đây ạ các bạn nhìn ngay ạ các bạn một là các bạn sẽ thấy được là thứ nhất là đây là cái vùng đỉnh đầu tiên ạ cái vùng này nếu các bạn khi mà cổ phiếu vượt đỉnh rõ ràng là khối lượng lớn các bạn nhìn nhá khối lượng lớn hoặc lớn nhưng lại giá không tăng thì nó cũng thể hiện phân phối thứ nhất là như vậy còn trong trường hợp mà khối lượng nhỏ mà nó vượt qua thì nó cũng là uh, không có cầu vào cổ phiếu cũng giảm nên bất cứ một trường hợp nào giả sử trong trường đoạn cuối này các bạn thấy là trong quá trình mà có xu hướng vượt đỉnh mà khối lượng nó lại ở mức thấp các bạn nhìn đây khối lượng ở mức thấp so với những đỉnh này thì điều gì sẽ diễn ra với cổ phiếu ạ thay vì các bạn cứ phải đợi nó cắt ở đây các bạn bán ra hoặc là uh, nó có những tín hiệu cắt 50 hay là 200 các bạn ra thì trong cái cái biểu đồ này này biểu đồ này trên cái biểu đồ này cũng bạn bạn sẽ có thể so sánh xem là cái lượng giảm về cổ phiếu giảm về khối lượng so với những nhịp này nó là bao nhiêu rồi ạ so với những cái, cái, cái đỉnh này những cái đợt giảm khối lượng là bao nhiêu rồi khối lượng càng ngày càng giảm nó chứng tỏ là không có cầu à có nhiều cổ phiếu nó không phải là phân phối mạnh mà nó chỉ cần phân phối qua cái quan sát cái lượng cầu tham gia cổ phiếu trong những cái lần đạt đỉnh như này và khi những cái lần đạt đỉnh này các bạn thấy là nó càng rõ ràng tức là các bạn thấy là một số hai ba lần nó không vượt đỉnh Đấy, lần thứ nhất không vượt đỉnh, lần thứ hai không vượt đỉnh và khối lượng nó đang càng ngày càng nhỏ đi thì các bạn cân nhắc là phải bán ra gấp đúng không cân nhắc là phải bán ra gấp tránh tình trạng là để cho cổ phiếu giảm mạnh các bạn bán ra thì với những nhà đầu tư mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu còn với các nhà đầu tư mà chúng ta đang có ý định mua cổ phiếu thì các bạn cần phải quan tâm đến những cái lần vượt đỉnh như này bạn quan tâm khi các bạn quan tâm những quá trình vượt đỉnh này các bạn mới biết được là cổ phiếu nó đang phân phối hoặc là nó đang có cầu vào hay không ạ tại vì yếu tố cung cầu là yếu tố quyết định để cổ phiếu có thể tăng hay giảm các bạn nhớ nhá yếu tố cung cầu là yếu tố quyết định để tăng hay giảm vậy khi mà các bạn nhận không nhận diện ra được cái uh, yếu tố cung cầu dựa ở đây mà các bạn chỉ sử dụng những cái chỉ báo MACD RSI ở trong cái vùng này RSI thì có thể nó đang phân phối nó đang phân kỳ âm có thể bạn có thể biết là cổ phiếu đang giảm nhưng tất cả những lần trước các bạn thấy là nó cũng phân kỳ âm đây ạ nhưng cổ phiếu lại cao hơn cao hơn cao hơn trong vòng một tháng nữa thì gần như các bạn sẽ bỏ qua cái tín hiệu phân kỳ âm đấy là đầu tiên các bạn có thể nhận ra cái thứ hai nữa là các bạn sử dụng MACD thì các bạn thấy là những lần trước các bạn sử dụng thì các bạn thấy là sau đó nó còn lên cao hơn nữa và các bạn sẽ thấy là nó không đúng nữa và các bạn cũng sẽ bỏ qua cái phần này và tiếp tục các bạn có thể sử dụng rất nhiều các chỉ báo tổng hợp khác bởi vì những chỉ báo này nó chỉ đúng trong một cái phần nhất định thôi giả sử đây MACD vừa báo bán xong hôm sau lại báo mua và gần như là các bạn sẽ thấy là bị chóng mặt khi mà các bạn sử dụng này và các bạn không biết đâu là tín hiệu mua tín hiệu bán hay là các bạn sử dụng cái chỉ báo về RSI cũng tương tự như vậy vì các bạn không nắm rõ bản chất tuy nhiên khi mà các bạn nắm rõ bản chất về gì ạ về cung cầu các bạn nhớ nhé về cung cầu thì những cái đợt xác nhận với khối lượng lớn như này vượt qua những cái đỉnh này thì các bạn mới biết được là đây chính là một chu kỳ mới hay là xu hướng mới của cổ phiếu tiếp tục đi lên thay vì các bạn chỉ tập trung vào những cái chỉ báo mà nó chúng ta gọi là chỉ báo ngắn hạn nó không có độ tin cậy những chỉ báo đấy nó chỉ hỗ trợ cho các bạn ở những cái điểm mua khi mà các bạn sử dụng beta còn nếu các bạn đã sử dụng VSA quen rồi thì các bạn không cần phải sử dụng những chỉ báo đó nữa bởi vì những cái gì đơn giản nhất những cái gì đơn giản nhất thường là những cái giá trị và giúp cho các bạn giải quyết được cái vấn đề tâm lý trong lĩnh vực đầu tư tâm lý đầu tư đó là gì ạ nó là cái sự hiểu biết của bạn trong một hệ thống đầu tư nếu bạn không hiểu biết được cái hệ thống đầu tư của bạn là gì nếu bạn không hiểu bản chất cổ phiếu bạn là gì nếu bạn không hiểu rõ được cung cầu của cổ phiếu như thế nào thì đó là nguyên nhân gây ra cái sự tâm lý của bạn Vậy nếu bạn biết muốn xử lý tâm lý trong cái nhìn đầu tư thì cần bạn cần làm gì ạ? Bạn cần có kinh nghiệm hay không ạ? Câu hỏi là bạn cần có kinh nghiệm hay không ạ? Nếu bạn có kinh nghiệm chăng nữa mà bạn sử dụng sai cái quy tắc hệ thống đầu tư sai hệ thống cộng hưởng công ty thì bạn vẫn có thể bị thua thua lỗ bởi vì cái kinh nghiệm nó không phải là là khi bạn mua cổ phiếu giảm bạn cắt lót ạ bạn không thể cắt lót được nếu bạn không hiểu rõ bản chất bạn không thể nào uh, giảm tỷ trọng hay bán cổ phiếu nào bán ra khi bạn không nắm rõ được uh, quy luật cung cầu bạn không thể nào xử lý được những vấn đề chốt lợi nhuận hay là bán cổ phiếu xử lý rủi ro của bạn vì bạn không hiểu bản chất bên trong vận động của cổ phiếu nên quy luật cung cầu là quy luật tất yếu để các bạn hiểu rõ bản chất của một cái sự vận động đi lên hay là phân phối tích lũy đi ngang trong quá trình đầu tư nên khi mà các bạn mới bắt đầu tham gia đầu tư trong trường hợp các bạn có nghĩ rằng các bạn đầu tư hai ba năm để lấy kinh nghiệm thì điều đó là cực kỳ nguy hiểm bởi vì những cái kinh nghiệm của bạn á các bạn nhớ là những cái kinh nghiệm của bạn nó là những cái dấu ấn xấu bởi vì bạn không có biết cách vận động của cổ phiếu như nào nó chính là cái dấu ấn cực kỳ xấu tai hại nó tạo nên trong cái cái cái tâm lý của bạn và cái đấy nó sẽ neo vào cái tiềm thức của bạn và sau này kể cả bạn có học một phương pháp mới hoặc là kể cả bạn có tham gia một chương trình rất là tốt đi nữa thì ở ờ, những người người ta muốn dạy bạn người ta cần phải xử lý rất là lâu và lúc đó các bạn sẽ thấy là cái việc mà xử lý cái bên trong của bạn nó sẽ mất rất nhiều thời gian và gần như là uh, cái kinh nghiệm của bạn nó chỉ là nó tạo ra cái nỗi đau trong uh, tâm lý các bạn thôi còn trường thứ hai là các bạn học những cái phương pháp mà nó nó không cho các bạn hiểu rõ bản chất thì nó cũng tạo ra cái nỗi đau như vậy nỗi đau như vậy bởi vì bạn không biết rằng là thực sự ở bên trong thực sự ở bên trong nó bản chất cốt lõi cổ phiếu nó vận động như nào khi bạn không nhận biết bản chất cốt lõi như nào thì dẫn đến là bạn sẽ có sự nghi ngờ và khi nghi ngờ với những cái cảm xúc lớn khi bạn bị thua lỗ hoặc là bạn à, thành công nó sẽ tạo ra những cảm xúc rất lớn và cảm xúc đó nó chính là nó gieo thẳng vào tiềm thức cho các bạn nên những cái cảm xúc đấy nó liên tục thay đổi những lần bạn thắng những lần bạn thua và cái điều đó nó làm cho bạn sau một thời gian nó làm bạn không tin nữa bởi cái những cái cảm xúc đấy bạn không hiểu rõ về nó bạn không hiểu rõ về đặc tính hay bản chất cổ phiếu bởi vì nó có quá nhiều các chỉ báo khác nhau trong mỗi chu kỳ khác nhau nên chính vì vậy bạn không tin nữa và không tin nữa thì dẫn đến tình trạng là tâm lý đấy gọi là tâm lý chứ không phải là cái, gì tâm lý ạ một cái người đầu tư người ta chưa biết gì người ta mua cổ phiếu rất đơn giản và đặc biệt là lúc mà chị xu hướng thị trường mà đang là à, uptrend thì gần như là họ sẽ là người thành công nhất bởi vì họ mua cứ theo một nguyên lý là mua rẻ bán đắt mua rẻ bán đắt và cứ cổ phiếu điều chỉnh họ mua sau đó cổ phiếu bật lên lại cổ phiếu họ lại thành công họ bán và những người đó là những người có rất nhiều tiền nhưng chỉ sau một thời gian họ quá tự tin họ không hiểu bản chất và họ đã bị cháy tài khoản hoặc bị đốt mất đấy là nguyên lý phần lớn các nhà đầu tư bị bị phải thì trong cái chương trình này Dũng chia sẻ cho quý vị các bạn một phần trong cái trong cái chuỗi VSA của Dũng để các bạn có thể nắm rõ là vì sao chúng ta lại phải chọn VSA là phương pháp đầu tư của mình bởi vì trên thế giới các bạn biết là Liam cũng là người đầu tiên có thể khai sáng VSA sau này là Wyckoff Wyckoff là cái người mà tiên phong uh, sử dụng cái VSA trong uh, uh, đầu tư và sau đó được uh, ờ, rất nhiều người như Tom William và sau này các bạn sẽ thấy là những cái người mà uh, tiên phong trong những lĩnh vực đầu tư tăng trưởng như là Mark Limini, William Monell hoặc là rất nhiều người khác đang sử dụng VSA trong hệ thống đầu tư của mình. Họ có thể là mẫu hình nọ, mẫu hình kia nhưng bản chất đó là giá khối lượng. Các bạn nhớ bản chất là giá khối lượng, bản chất là cung cầu. Vậy nếu các bạn nào quan tâm VSA, muốn hiểu rõ VSA thì ờ, các bạn có thể là để lại những thông tin để tôi có thể hỗ trợ các bạn qua cái đường link ở bên dưới ok qua đường link bên dưới hoặc là à, qua cái số điện thoại mà ở phần dưới đó là 09188 26099 đây là cái chương trình mà tôi sẽ chia sẻ các bạn là các bạn có thể hiểu thật rõ gốc gác à, cái sự vận động của cổ phiếu và trong VS3 nó có một cái điều tuyệt vời là là gì ạ đó là các bạn có thể sử dụng trong đầu tư phái sinh các bạn có thể sử dụng đầu tư vàng có bạn có các bạn có thể sử dụng trong đầu tư forex hoặc là đặc biệt thì ờ, một số các bạn có hỏi là ờ, viết A có sử dụng trong đầu tư chứng khoán được hay không thì tôi muốn nói các bạn là VSA sử dụng rất là tốt trong đầu tư chứng khoán bởi vì Mac Mini bởi vì William O'Neill bởi vì Wick bởi vì uh, Tom William uh, những nhà đầu tư Lee thậm chí là rất nhiều tư khác đang sử dụng cái hệ thống này cho cái hệ thống đầu tư của mình ok đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ ờ, với các bạn trong cái uh, uh, bản tin ngày hôm nay cuối cùng là xin cảm ơn quý vị các bạn đang lắng nghe theo dõi những gì tôi chia sẻ và chúc các bạn uh, thành công và hẹn gặp lại trong cái video khác ok xin cảm ơn rất nhiều